Xin chào các bạn Hôm nay chị trẻ luôn khuyến mãi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật được bếp là Rinnai bếp có model là KGE660 fts thì đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để các bạn có thể ờ, xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem thì đây là ngoại thất bên ngoài cho biết đấy thì những lối phía sau á đây những lối phía sau đây và bên dưới bếp á thì bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ phải yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp về nhà thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn cùng xem đó là tính năng khóa ga khi tắt lửa đây thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng ở trong hộp nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox đây đây là mâm và vỉ bằng inox các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa này lại để có thể ờ, dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi tắt lửa cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á thì que cảm biến đây ở đây, ở đây nó có 5 đến 7 giây á que cảm biến nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt các bạn có thể nghe được thông báo tiếp đây thì cũng có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào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 trong đất thì vẫn mở bình thường tính năng theo tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái đáy nồi thì ở cái cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thì nhỏ bên dưới đáy nồi chúng ta á, nhiệt độ yêu cầu á, phải đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn có thử tính năng này tại nhà á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 thì uh, theo thực tế nếu mà các bạn sử dụng biết biết ở nhật này đó thì khoảng từ 2 cho đến 3 năm thôi thì cái lượng tiền ga mà các bạn có thể tiết kiệm được á thì nó sẽ bằng với tiền mua bếp rồi nó có thể sẽ bằng với tiền mua bếp thì uh, nó cực kỳ là tiết kiệm ga đó là ưu điểm của nó đây cả hai bếp đều đã uh, tự động giảm ngọn lửa ở đây nó đạt cái nhiệt độ cao nên là ngọn lửa đã tự động giảm nhỏ lại thì đầu bếp cháo của tôi đây là 300 đây thì đổi bếp phở của tôi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 nhưng mà những cái loại pin này á, khi các bạn sử dụng cái biết là nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng những loại pin này đây cả hai bếp đã tự động khóa ra lại sau tính năng là nước cạn nồi khóa ra không tắt cái độ mở bình thường đây thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi các bạn mua bên cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc như thế này đây đây là một bộ pin sạc nó sẽ gồm một viên pin sạc như thế này đi kèm với nó sẽ là một cái ổ cắm sạc đây ổ cắm sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái lò xo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 đây khi mà các bạn nghe tiếng nhịp đánh lỗ nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin nó đã ờ, yếu rồi thì các bạn nên uh, cắm sạc vào thì ở viên pin này á nó sẽ có cực âm và cực dương đây thì bên cửa hàng chúng tôi cũng làm dấu để khi mà các bạn nhận biết về nhà các bạn có thể phân biệt được dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng là chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi các bạn lắp pin vào bên trong học pin á thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương này á, ra phía bên ngoài và âm này vào bên trong tức là pin pin nó nằm theo cái hướng như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thứ nhất á, thì pin sẽ không hoạt động được thứ hai là sẽ xảy ra tình trạng là hư hỏng pin của mình nên là các bạn hãy nhớ lưu ý là cái điều này vì chúng ta chỉ sử dụng một, một cái viên pin này thôi nó sẽ không đủ cái độ dài hộp pin đây nên các bạn sẽ mượn vào cái lò xo này thì các bạn chỉ việc á móc một cái đầu lò xo này đây vào phía trên đầu cực dương của viên pin nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì bạn sẽ móc cái lò xo này vào đây móc những cái lỗ này để chúng ta có thể cố định cái cái lò xo này lại đây khi mà các bạn chơi bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó bị bung ra đây, nếu sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết thì tôi cứ làm sẵn một cái đầu chờ đây để các bạn có thể cắm ổ cắm sạc vào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 thì như ban nãy tôi đã nói ở bàn cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên tới là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra lại nên khi mà các bạn rang hoặc xào á mà cần nhiệt độ cao á thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này thì á, các bạn chỉ ấn vào khoảng 3 giây thôi ấn vào giữ khoảng 3 giây đây khi mà đèn ánh sáng hiển thị ánh sáng đỏ như thế này đây là các bạn đã kích hoạt tính năng thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng này á thì ở quay cảm biến này đây nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 để các bạn có thể rang xào thoải mái như muốn ăn mà cần nhiệt độ cao mà không sợ bị kìm hãm nhiệt độ lại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 ở đây thì các bạn sẽ có nắp che khi lửa bằng cái nắp đây với loại nắp che này thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời thời gian dài không sẽ bị xảy ra tình trạng rò bị rỉ sét hoặc là bị bể thì đối với những loại nắp sắt này khi mà các bạn sử dụng một, một thời gian thì nó xảy ra tình trạng bị sẽ bị mục nó sẽ bị bể ra nó sẽ bị hư hỏng và đối với nắp inox này đây thì các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không phải lo về vấn đề đấy thì công dụng của nắp che này đây nó sẽ giúp cho ngọn lửa các bạn được tỏ đều ra nó không bị chụm lên một chỗ mà có lỗi gì về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương đây bếp đã tự động khóa ra lại đây sau có thời gian hẹn giờ đổi cắm đây